cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn một ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ phạm tăng ni từ tình làm sự dâm loạn như chúa chùa truyền hoặc giết hoặc hại những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn một ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được nhưng có chúng sanh giả làm thầy sa môn kỳ thật tâm chẳng phải sa môn lạm dụng của thường trụ trái phạm giới luật gạt cấm hạn bạch y tạo nhiều điều tội ác hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong đến nghìn một ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được hoặc có chúng xanh ăn trộm những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một tật kẻ đó phải đọa vào vô giá địa ngục trong đến nghìn một lúc kiếp không nào mong ra khỏi được ngài địa tạng bồ tát thưa thành mẫu rằng đều có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thời phải đọa và địa ngục ngũ vô gián cầu tạm ngừng sự đau khổ trùng phòng một niệm cũng không được bà ma sa phu nhân lại bạch cùng địa tạng bồ tát thế nào là vô gián địa ngục Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng Thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong vùng thiết vi Lớn có 18 chỗ, thực kế đó có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thực kế lại có đến nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau Nói về địa ngục vô gián đó, sát vào một thành hơn 8 muôn dặm Thành đó thuần bằng sắt cao một muôn dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào vờ trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau để có danh hiệu sai khác Riêng có một sở ngục tên là cô gián, ngục này trô vi một môn 8.000 dặm, từng ngục cao 1.000 dặm giả mặc sắt cả, lửa cháy hừng hò suốt trên suốt dưới. Trên từng ngục có rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có rừng rộng khắp muôn dặm, một người thỏ tội. Thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn mỗi người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường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 lúc thế giới khác đó hư hoại thời cũng sanh và cõi khác nữa lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sanh và cõi khác đến khi thế giới này thánh xong thời sanh trở về thế giới này những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế đó lại địa mục đó sẽ có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì một tội nhân trong đó chịu khổ ngày đến đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng cớt nên gọi là vô gián hai một người tội thân đầy chật cả địa ngục nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả địa ngục nên gọi là vô gián ba những khí cụ để hành hình tội như như chìa ba gậy diều hâu rắn sói chó cối giã cối say cơ đục sa mát chảo dầu sôi lưới sắt dây sắt ngửa sắt ngựa sắt ra sống liền đầu nước sắt nóng dưới thân đói thợ ăn hòa sắt nóng khác thường nước sắt sôi từ năm chọn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ đối nhau không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián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 ngừng trừ khoảng một điểm cũng không được trừ khi tội nghiệp tiêu hết với đạn thọ xanh do vì lễ liên mang mãi nên gọi là cô gián ngài địa tạng bồ tát thưa thành mẫu rằng nói về địa ngục cô gián như thế nếu nói rộng ra về tên của những khí cụ để hành tội cũng như sự thống khổ trong địa ngục đó dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được bà ma gia phu nhơn nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong bà không xiết lo dầu bà chắp tay đảnh lễ bồ tát mà lui ra con xin cung kính được đảnh lễ nam mô địa tạng bồ tát 三摩地梭哈。